Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Đất phường 9, thành phố Đà Lạt, diện tích 150m2, sổ nông nghiệp phân quyền, đường ô tô, gần hồ than thở, view cao thoáng mát, gần chùa, an ninh tốt. Giá 2,2 tỷ. Nhà Nguyễn Đình Triều, phường 9, diện tích 88,6 m2, sổ riêng xây dựng, đường ô tô, nhà một triệt, hai lầu, 4 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh, cách Hồ Xuân Hương 1 km, giá 6,2 tỷ. Đất Nguyễn Hoàng, phường 7, diện tích 500m2, sổ riêng nông nghiệp, hướng Nam, đường ô tô, cách trung tâm 5 km, đất Thế Dương view đẹp, tiện ích xung quanh đầy đủ bán kính 2 km, giá 5 tỷ đồng. Đất Thành Mẫu, phường 7, diện tích 5.270m2, sổ riêng nông nghiệp, hướng Tây Bắc, đường ô tô, cách trung tâm 5 km, đất bằng phẳng. Giá 84 tỷ đồng.